À, hello, chào à, các anh chị, các à, nhà đầu tư thân mến ha. Tại Kim đang đứng tại một lô đất à, thuộc à, khu phố à, khu phố 1, thị trấn Dầu Tiến, à, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương ha. Hiện tại là lô đất này là có mặt đường sỏi, nhưng mà đường sỏi này đã có cái hoạch trừ hành lang đường là lên nhựa rồi ha. Trong năm nay là lên nhựa luôn. Diện tích lô đất là có mặt đường là 23 m, dài là 58 m. À, đất không có thu cư nhưng mà ở sau nó có đá một cái chữ L nữa đá chữ L nó có 400 mét vuông nữa thì bây giờ em sẽ quay lại cái lô đất này cho rõ cho anh chị xem nha à, đây là cái đường sỏi đã có quy hoạch lên à, nhựa rồi nha anh chị đường sỏi này à, lên đường nhựa mặt đường nhựa là 7 mét nó trừ hành lang ra nó tới 16 mét đường á đường nhựa lớn thì như anh chị thấy ở đây là điện nè cấp quan, giờ dân cư ở đây full rồi đầy đủ ở đây tại vì đất là thuộc khu phố à, một của thị trấn dầu tiến luôn thì à, từ con đường sỏi ngay chỗ mình đứng đây á đi lên ngay con đường nhựa dành đai hai của à, huyện dầu tiến á, là khoảng à, ba hai trăm mét và lô đất của mình là từ ngay chỗ này à, cây cột bắt đầu từ cây cọc đó anh chị à, qua tới cái hàng rào à, cây mì đó là 23 mét và mình đi xuống thẳng tới à, cái đống trà đó tuốt ở dưới là 58 m. Ha, 58 m. Thì hiện trạng là đất đây thì anh chị thấy rồi á, bằng phẳng. Ở mặc dù ở trên thì nó hơi bị hủng chút xíu so với mặt đường thôi. Và đặc biệt thì uh, lô đất này nó có hai sổ. Hai sổ, sổ trên thì uh, nó mặt trên thì nó là 50 uh, 23 nhân cho 50 60 à, mấy mét á nhưng mà mình trừ cái đường đi ở sau cái lô đất của sau người ta ra thì còn khoảng 58 mét và ở bên đây thì à, tới cái mương nước này à, thì à, qua bên đây thì nó có một cái lô đất nữa lô đất này là 400 mét vuông hơn 400 mét vuông ha thì cùng một chủ luôn nhưng mà nó hai sổ bây giờ người ta bán là người ta bán hai cái vô một chỗ luôn giá công khai cho anh chị biết luôn là 85 triệu một mét mặt đường tính tính mét mặt đường nữa đó đây nè từ ngay góc mương nước này nè đi qua tới cái cọc bên đó ở cái ô này à, rất là vuông nhất còn cái đường nước này thì trong sổ nó hiển thị nhưng mà cái đường nước này là đường nước bỏ rồi nha tại vì hai hai cái lô đất này lô đất bên đây với lô đất bên đây là cùng một chủ đó từ trên mặt đường đi xuống tới cái cây này là 58 mét đất không có thổ cư nha anh chị đất đây anh chị muốn cất nhà thì anh chị phải lên thổ cư ha đất đây thì tương đối đẹp rồi đây là điện nước thì à, kế bên đây thì có một cái công ty thành lập xưởng mai ha đó rồi anh chị quan tâm đến lô đất này thì hãy để lại số điện thoại à, giúp em ha hoặc là anh chị có thể kết bạn zalo với em theo số điện thoại mà trong mô tả em để á em sẽ gửi sổ cũng như thông tin đất cho anh chị xem ha chào anh chị